Chào mừng mọi người quay lại kênh Người Lao động HN của mình à, Chuẩn bị đi uh, gửi hàng Nãy thì vừa đi gửi tai nghe ở ờ, xe Phúc Xuyên ở chỗ Mạc Thái Tổ ấy. Bây giờ uh, có khách yên máy là cái máy Chuẩn bị ra đi gửi hàng cho khách Anh em uh, gần xa tin tưởng đã chuyển cọc Mình uh, có vừa chơi mua bán cái thiết ờ, bị về cái đồ DJ rồi là headphone à, ờ, speaker loa kiểm âm ấy tem là mình đi gửi ra Việt theo post mình gửi các bạn này trông thì nó giống cái bếp ga ấy. cho cái nồi lên nấu ờ, lẩu để nhậu dần nhậu đâm ra là nhìn cái gì cũng liên hệ ra ngay cái việc nhậu nhậu thì cũng nhậu vui nha mọi người ờ, đừng có nhậu về trong này đánh vợ con cũng không được anh em nhậu vui em may vẫn đảm bảo công việc là ok bạn lấy thêm một cái tai nghe này tai, tai cũ bạn uh, đi lúc tuần lên rất rất nhiều kiểu như là chơi điện thoại à dạng chơi kiểu đánh đàn organ rất đánh học, chứ. học thì nó biết rộng hơn không học thì nó mò nó cũng biết chưa nhé mình không xong là đi gửi hàng Hi bây giờ đi gửi hàng này vừa chạy vừa cầm à, cầm camera phê cực quá ạ kiểu nó không chắc nó còn chở hàng ấy. từ nhà mình ra chỗ Viettel Post uh, à, chắc là khoảng cây thì trong ngõ ra đến phố là, là gần đến rồi cái à, cổng đình này có từ năm 1920 nghĩa là khoảng trăm năm lâu đời phết nó là cổng đình của làng giáp nhất cạnh cái cái đình đấy là à, nhà số 5 ấy là có cái à, cái mộ của nhà văn Vũ Trọng Phụng mà nổi tiếng với những tác phẩm như là Số Đỏ hay là Hạnh Phúc Một Tăng Gia ấy. Ngày xưa thì chắc là còn còn à, còn con của ông ấy là con rể mình đọc trên báo chí thấy bảo tên là Sơn người miền trong thì vẫn còn giữ cái mộ ở nhà nhưng mà hình như là cuối năm 2019 thì là ông Sơn ông mất ấy, thì là con con của ông Sơn là cháu ngoại của nhà văn Vũ Trọng Phụng ấy thì lại di rời về cái nghĩa trang à, quán rền là ở chỗ Lê Văn Lương ấy. cũng là hơi tiếc không giữ được một cái à, một cái biểu tượng văn hóa của Hà Nội ông cũng nổi tiếng bao nhiêu tác phẩm nhưng mà chết trẻ quá hình như chết 27 tuổi gửi hàng đây ờ vợ đang gửi nắng quá ký giúp anh đây thì nhanh khoảng mấy hôm mình vào đường này chỉ nhanh khoảng à, ba hôm bên đây còn thiếu lại sao Thank you. không đình chỉ Dạ, trong về tranh thủ rửa cái xe Mấy hôm nó mưa bẩn quá Cái ông chú rửa xe kìa, ông ấy có bộ mặt rất là lạnh lùng Chả cho ông nói là cứ bảo gì ông ấy làm này Chả thấy cười bao giờ hay là chắc ông bị, bị đứt dây thần kinh cười nào rửa xe bao năm nay ở đây ông ấy chỉ có bảo như nào thì ông ấy làm như vậy ông cũng chả nói lại cũng chả thấy cười bây giờ nên là mình nghĩ chắc ông đứt chứ dây thần kinh cười đây là phố giáp nhất bên kia là đường láng bên này là thanh xuân bên kia là đống đa cách nhau cái sông Tô Lịch mình xin ờ, phép và kết thúc video của mình tại đây nhé mọi người ờ, hãy ấn đăng ký và like giúp mình mình có động lực làm những video tiếp theo cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video